đây là máy cắt công đang còn à, tiến hành là cắt nhôm sinh pha nhập khẩu nha anh em nhé nhôm sinh pha nhập khẩu từ Quảng Đông máy cắt thì rất chi là ngọt luôn đây là ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên này. đây là bên ờ, đội ngũ nhân viên của công ty Đại Việt đang còn ờ, thực hiện ờ, sản xuất làm cửa nhôm sinh ra cao cấp. Thì anh em mà có nhu cầu làm cửa nhôm, làm sở hữu cho mình những bộ nhôm đẹp thì đến với công ty Đại Việt. còn anh em mà muốn sở hữu cho mình một dàn máy làm cửa nhôm cao cấp sinh pha thì à, anh em à, hãy đến với công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam à, tiến hành quay sát để cho anh em thấy là con máy cắt 05S thì cắt nhôm sinh pha nhập khẩu như thế nào nhé thì em cắt bông chúng ta nhập khẩu thì rất chi là ngọt luôn đây và sau khi mà mình đã thực hiện à, cắt xong thì bắt đầu à, là chuyển qua máy ép góc này. đây là kỹ thuật của bên à, công ty Đại Việt ở thành phố Tuy Hòa Phú Yên mình thực hiện chỉnh máy ép góc À, về à, con máy F-Block kỹ thuật số này thì anh em à, căn chỉnh rất chi là dễ hầu như là đa số thì anh em chỉ cần thao tác ở trên chỗ đồng hồ tham mơ số này thôi Đấy. thì anh em đã lấy được chính xác cái độ ra vào của, của dao rồi và đây là anh em tiến hành là khi bắt đầu để chuẩn bị mà anh em ép mỗi ờ, cái nhôm hay là cửa đi hay là cửa sổ thì anh em ờ, cần là phải ờ, căn chỉnh lại cái lưỡi gà để cho nó đúng cái cự vào cái gân để khi bắt đầu tiến hành ép thì nó được chắc chắn và ổn định hơn Đấy. là giờ anh em tiến hành bôi keo bôi keo ít một, một ít keo vào bên trong góc để khi anh em ép xong thì nó sẽ tăng cái độ cứng và độ tuổi thọ độ cứng lâu dài hơn anh em tiến hành ờ, chỉnh lại cái lưỡi gà để làm sao cái lưỡi gà ôm sát vào cái ờ, cạnh cái cái cái góc nhôm thì khi ép thì nó độ chính xác nó cao hơn Sau khi ờ, anh em đã căn chỉnh hoàn thiện rồi thì anh em tiến hành là ép thôi